Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình Thì hôm nay á, là cái ngày à, sổ số để ờ, tìm cái con số may mắn để xem coi người nào là người ờ, đúng ba quả bầu của mình đây đây là danh sách những bạn đã uh, bình luận ở phía dưới video của mình thì mình đã in ra những con số như thế này thì một hồi nữa mình sẽ cắt ra mình gập lại xong rồi mình để vào trong cái nón này đó xong rồi mình sẽ bóc random nếu ba bạn nào mà uh, có tên á thì uh, xin chúc mừng ba bạn đó rồi bây giờ để mình gặp lại nhá đây bây giờ mình sẽ uh, sẽ từng tế ra nhá sau này mình sẽ gặp lại cái này là chơi vui có thưởng nha mọi người cho nên mọi người thấy hay thì like comment và chia sẻ cho youtube của mình về nhá ok bây giờ mình gặp lại này Chút nữa mình sẽ random mình bóc từng cái một nhá Ok, rồi Đấy, bây giờ mình chuẩn bị bóc thăm nha mọi người Thì bây giờ mình sẽ um, sóc nó về nhà mắt bóc lại một cái cho mọi người xem trước nhá. Ok Ok, cái này này Đó, bây giờ mình mọi người đi tới gần thử xem này coi số nào này ở đây Tiffany Ngô số 91 xin chúc mừng mừng bạn Tiffany Ngô người đầu tiên trúng một quả bầu sao của nhà mình <laughs> ok rồi cái này mình cất trong túi nha bây giờ mình chọc lại này <laughs> mình chọc lại ok sau đó mình nhắm mắt mình bóc một đài này bóc đài nha rồi cái này nha Ui dạ Buồn cười quá Để xem ai là người may mắn thứ hai này Run quá mọi người ạ <laughs> Ai đây <laughs> Đây một người comment ở Youtube Thảo Dung Vũ à, Người số 5 Ok Rồi Chúc mừng bạn Để mình bóc thêm một cái nữa <laughs> Rồi Cái à, cuối cùng này Chúc người may mắn cuối cùng nhá Rồi nào Người nào đây Minh Chiến 22 Ôi giời ơi Xin chúc mừng bạn Minh Chiến Ok Thì um, bầu thì mình vẫn sẽ để cái dao này cho là tươi Nhưng mà uh, lúc nào các bạn tới á Thì um, các bạn cho mình biết Mình sẽ uh, à, hái cho các bạn Hoặc là nếu các bạn không tới được á Thì uh, nhắn tin cho mình Thì mình sẽ um, cắt xong rồi mình đem tới cho các bạn Nếu nhà các bạn gần nhà mình nha um, Các bạn um, nhớ uh, À, nhắn tin cho mình thông tin và địa chỉ ở đâu để mình à, xem nhá xin chúc mừng ba bạn ok rồi bây giờ à, tiếp theo thì mình sẽ dẫn các bạn đi thăm vườn ngày hôm nay và mình sẽ um, thu hoạch um, cà tím này rồi à, dưa leo và để xem coi có cái gì à, thu hoạch thêm được không ok mọi người cảm ơn mọi người nhá đây thì trước tiên mình sẽ đi hái cái quả cà tím này thì mình thấy á, là nhà mình hiện tại đang có hai quả rất là lớn đây quả này à, đã không rồi à, phía trong này trong này có thêm một quả nữa đó bên cạnh đó thì à, thấy à, rất là nhiều quả nó cũng đang ra sắp tới cùng cùng cùng chắc là cũng sẽ thu hoạch được đấy đấy thì mọi người có có nghĩ là mình nên tiếp tục mở ra một cái mini game thứ hai là bóc thăm trúng cá tím không <laughs> mình thấy uh, thì à, cái này á thì nó cũng không đáng là bao nhiêu hết á nhưng mà làm như vậy thì rất là vui à, cho nên á, nếu mà mọi người ủng hộ á thì mọi người à, comment xuống phía dưới video này để mình biết để tụi mình thực hiện để tạo ra một cái mini game nhỏ cho cho cho mọi người đều vui nhá ok mọi người rồi bây giờ thì mình sẽ hải quả này trước này chút nữa mình sẽ cân thử tiếp cho mọi người xem nhá đó đã không mọi người rồi mình cho vào cái cái rổ này rồi bây giờ mình hải cả thứ hai nhá wow. quả này mọi người xem này đã không đó hai quả hai quả cà tím quá wow, trời hai vợ chồng mình á thì ăn chỉ một quả thôi chứ hai quả này ăn không hết đâu nhìn to đá quá hả đấy mọi người nhớ nha nếu mọi người cảm thấy uh, uh, thích với cái mini game thì uh, uh, comment ở phía dưới để um, tụi mình biết để để lần tới mình sẽ mở một cái mini game nữa về uh, cà tím ok mọi người bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi qua hải uh, dưa leo thì mình thấy hôm nay rất là nhiều uh, quả dưa leo để uh, thu hoạch được đấy thì um, để xem tổng kết lại coi hôm nay mình à, hái được bao nhiêu quả nhá một quả này hai quả này quả này quả này để lại đi hái luôn đi tại vì nó bị không à, ờ. cong thì nó không to hơn hái luôn thôi quả này Đó. đến này còn quả bưa nữa này đây Wow. quả này là quả đẹp phải quả bự luôn đã có mọi người mình thích không? đấy rồi sang bên uh, phía bên này nữa ok bên này thì mình thấy được hai quả với nhiều quả nhỏ lắm nhưng mà quả nhỏ thì để dành cho mấy hôm nữa hái một quả này hai quả quả này thì nó bị cái đít này cho nên phải hái luôn đó bây giờ mình qua thăm cái à, vườn uh, à, cần nước của mình đó thì à, mình thấy nó lên à, tốt quá mà nó bị hơi à, già rồi thì tụi mình ít ăn cái này lắm cho nên là hôm nay á mình cắt nó đi cho cây non nó ra xong rồi mấy cái cái này á thì mình đem cho chú ăn đó một công đôi việc thì lúc cây non lên lại á thì lúc đấy mình hái ăn rất là ngon đó tại cây này là lên nhanh lắm lên rất là nhanh luôn đó thì mọi người mà thời gian tới á nếu mà ai muốn ăn cái cần nước này á thì nhắn về tụi mình rồi từ mình sẽ cắt cho các bạn đó hoặc là ai mà muốn trồng cái này cần cây giống thì liên hệ với mình nhá mình sẽ, sẽ chia sẻ cho các bạn tại cái này á các bạn chỉ cần ờ, một một nhóm như thế này thôi là trồng là lá ra nhiều lắm ok mọi người bây giờ mình sẽ sẽ ờ, cắt nhá nhiều lắm nếu mà ai chưa biết cách trong cần nước này á mà muốn tìm hiểu cái cách ờ, trong cần nước này thì comment ở uh, phía dưới để cho mình biết để mình làm một ờ, video về cái cần nước này nhá cái cần nước này á, thì cũng như cây ờ, rau muống tụi mình trồng vậy thì ờ, tụi mình trồng ở trong bùn á rồi mình cũng phải làm bùn xong rồi cho vào đấy rồi trồng đó cho nên là mấy cái cái này ấy, cứ trong bùn là nó lên cực kỳ nhanh mà rất là tốt mà bài cái này thì tụi mình không thường ăn cho nên là không ăn thì nó lên nhanh lắm nhưng mà thôi kệ trong cho nó vui đấy cái này mình thấy vợ mình lâu lâu ăn mì tôm ấy để vào thấy ờ, cũng ngon thơm thực ra cái này so với ngoài chợ là nó, nó, nó vẫn đang non lắm mọi người ạ nhưng mà tại vì ở nhà mà ở nhà cho nên là như thế này là đã cắt rồi đó đợi lúc khác nó non hơn thì thì ăn ngon hơn mình cho mọi người xem coi mình vừa hái được bao nhiêu này wow mọi người thèm dự xem quá trời không đó cần được nha trong đấy <laughs> ok rồi để bây giờ mình sẽ đi tổng kết với mọi người xem hôm nay tụi mình thu hoạch được những gì nhá xin giới thiệu với mọi người đây là thành quả của hai vợ chồng mình ngày hôm nay thì à, tụi mình hôm nay thu hoạch được hai quả cà tím siêu to siêu khổng lồ rồi à, hai bốn sáu bảy quả bảy quả dưa leo rồi một bò bư chà bá cân nước <laughs> đó, mọi người nhìn thấy thích không đó là rau vườn nhà trong đấy đó mọi người xem video thấy hay thì like comment và chia sẻ cho tụi mình với nhá nhớ đăng ký cho channel của tụi mình nhá cảm ơn mọi người nhiều rồi bây giờ mình sẽ uh, cân hai cái quả cà tím này cho mọi người xem là nó nặng bao nhiêu nhá mình sẽ cân từng quả một đó nửa ký rồi khá bự và thứ hai quả này chắc nhẹ hơn này ừ cùng cờ cờ đó rồi bây giờ á mình à, đang tiền đây thì mình cân thử luôn bảy quả dưa leo này <laughs> coi là bao nhiêu ký cái dòng dưa leo này hôm nay à, mình hải chắc khoan là cái loài continental ha yeah. Dạ. Dạ. đó xem bảy quả này được bao nhiêu ký nào Wow, hai kỳ ba mọi người ạ. À. Bảy quả dưa leo hai kỳ ba. Trời ơi, bảy quả dưa leo này mà đi mua ngoài uh, siêu thị là thôi chán luôn. <laughs> mà không được tươi như thế này là cái điều chắc chắn rồi. Đấy, ok. Rồi mọi người xem video hay thì à, hãy ủng hộ cho tụi mình nhá bằng cách là đăng ký kênh của tụi mình. Kênh của tụi mình là YNK Adventure. Cảm ơn mọi người nhiều.